Khi yêu ai rồi Chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào Chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được Tới nơi có người mình thương Khi yêu ai rồi Chẳng cần biết mai này có vui hay là không Chỉ cần bàn tay bên bàn tay Bờ vai bên bờ vai không thôi Tình yêu là đưa trẻ rong chơi chỉ cần tìm thấy nhau sẽ tìm nhau thôi và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương khi yêu ai rồi chẳng cần biết bài này có vui hay là không chỉ cần bàn tay bên bàn tay bờ vai bên bờ vai không thôi mãi Giờ ta tìm thấy nhau nên gần nhau thôi Để ngày ta có nhau chẳng hề lo âu Chẳng xa cách cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai sau thế nào và ta là những đứa trẻ sóng trai 江流。